con xin thay mặt đầu tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tịnh đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn và điều hợp chương trình ôn tập cuối tuần ngày hôm nay như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và dạ con kính nhân mít chính sư Dạ, sa thú, sa thú lành thai Nhà con kính lễ à, à chư Tăng đến à, Đại Đức Tị Đức Cùng à, chư quý vị đang có mặt ở diễn đàn Pháp Phú Kinh chào dạ, mến chào quý vị à, Và dạ, ngày hôm nay, ngày à, Chủ nhật cuối tuần à, Chúng ta lại tiếp tục à, với cái à, lớp ôn tập Hôm nay thì à, chúng ta ôn tập à, hai câu kệ ngôn pháp cú à, phẩm Ata Quốc Cá phẩm Tự Ngã câu số 161 và câu số 162. trăm sáu mươi ăn ăn học bánh sốt kìa. À, và dạ yeah. câu số 160 và câu số 162. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. À. Dạ bây giờ à, quý vị à, chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwayami Soakha Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami สุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆ สังฆังนามามิ Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá Và một lần nữa xin à, mến chào toàn thể quý vị Ngày hôm nay diễn đàn Pháp Quốc Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với uh, ôn tập uh, lại hai câu kệ ngôn số 161 và trong 162 phẩm Attawakka, phẩm tự ngã và <coughs> dạ, câu à, kệ ngôn pháp cú số 161 phẩm tự ngã Ata na wa ka tang ba pang, ata chang atta sambawang Abhi mandati dome tang waji rang wasama wasama ma yang maning atana waka tang babang ata jang atas ambawang Abhi mandati dome tang waji rang wasama ma yang maning điều ác tự điều ác mình tự làm tự mình sanh mình tạo nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu điều ác mình tự làm tự mình sanh mình tạo nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu câu số 160 trăm Yasa acanta dusila dusila yang maluwa salami wotatang karoti sotatata ya tanang ecati diso yasa acanta yang maluwa salami wotatang Karoti so tathatanang yathanang echati đi so Phá giới quá trầm trọng như dây leo bấm cây Gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây Gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước Bạn Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu Dạ cảm ơn à, Ờ, uh, cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ Postbuy uhm, đây tiếp tục là hai câu kệ ngôn pháp cú trong phẩm tự ngã nói về việc mà chúng ta tự yêu quý bản thân mình bằng cách hạn chế hay là ngăn ngừa các cái các cái ác pháp và qua hai câu kê công này thì chúng ta sẽ thấy được là cái nguy hiểm cũng như là cái hậu quả của việc mà tạo ác nghiệp từ đó mà chúng ta có được cái sự kinh hãi mà tránh xa đó là cái cách yêu lấy bản thân mình thương bản thân mình và ngày hôm nay à, hai câu kệ ngôn pháp cú à, số 200 161 162 với hai cái tích truyện duyên sự tóm tắt à, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau để ôn bài hai câu à, kệ ngôn này với phần chánh kinh và phần tóm tắt duyên sự chúng ta hôm nay bắt đầu có nhiều cái thời gian hơn bình thường thì mong rằng à, tất cả quý vị có thể ôn tập à, hai câu này được đầy đủ và nếu như được á, thì à, à, còn dư thời gian thì các vị cứ tiếp tục để mà chúng ta ôn tập tiếp và dạ, xin mời à, vị đầu tiên sẽ à, cầm mic để ôn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 quá sa ma ma dằng ma ninh áp ta nà quá cá tăng ba tăng áp ta trần áp ta sầm phá quăng áp phi mằng tha tí đùm mê thằng quá chi rằng quá sa ma ma dằng ma ninh điều ác mình tự làm tự mình sanh mình tạo nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu điều ác mình tự làm tự mình sanh mình tạo nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu bản dịch của hòa thượng thích minh châu sau đây con xin kính đọc uh, à, dân sự tóm tắt câu 161 Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại táo Quá lá Quý Hà Rá, đề cập đến cận sự nam Má Ha Ca Lá. Cư sĩ Má Ha Ca Lá rất tinh tấn, đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai. Một ngày kia, sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà, cư sĩ Má Ha Ca Lá gặp một tai nạn bị du quan là toán cốt đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết khi nghe thuật lại câu chuyện đức phật giải thích rằng mặc dầu má ha ca lá hoàn toàn vô tội chết bất xứng trong kiếp này nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ từng lập mưu hãm hại người nhân dịp đó đức phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình đây là chấm dứt diện sự câu 161 sau đây con xin kính đọc câu 162 giá xá ác chàng ta đú xin dần mà lú hòa xà lá mi bốt tá tầng cá rồ tí sô tá tháp tà năng giá thà năng ít trá tí đi sô giá xã áp chẳng tá đú xin dần mà lú hòa xà lá mấy ni vó tá tầng cá rồ tí sô tá tháp tà nằng giá thà nằng ít trá tí đi sô phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước bản dịch của hòa thượng thích minh châu sau đây con xin kính đọc diễn sự câu 162 kệ pháp cú này đức thế tôn thuyết khi an ngự tại vê lú vá ná gần thành ra trá gá há đề cập đến tỳ khu đê quá đát tá trong một lần hội họp tại giảng đường mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của tỳ khu đê quá đát tá như là diệt vì quyền lợi làm cho mê muội tỳ khu đê quá đát tá đã xúi dục vua á cha tá suốt tá sát tú phải giết vua cha nhiều lần gây bất lợi đến đức phật và tăng chúng nghe vậy đức phật đã giảng dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp và phải chịu khổ đau lâu dài người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình khi giới hạnh suy đồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính xa lá dạ thưa hết Kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp đã post bài. Kính mời Sis Pháp Nguồn Lào Cai. Con kính cảm ơn cô giảng đồng. Con kính đảnh lễ bên ba ngôi bảo bậc ân đức pháp và đức tăng. Con kính đảnh lễ đại đức tịnh đạt, đảnh đảnh à, lễ đại đức ờ, tuệ đức ạ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng cảm ơn cô như pháp rất nhung phạm à, đại đức tịnh đàn cho con biết à, âm thanh rõ dạ, con xin phép được đọc và ôn bài Attana wa katang pa pang atta chang atta sam pa quang an mê thăng Wa chi rằng Wa Ma mạ rằng, mạ mình điều ác tự mình làm điều ác mình tự làm tự mình sanh mình tạo nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu bản dịch của hòa thượng thích minh châu con xin phép được đọc điện sự kể này tôn thuyết khi tại chế tá quý ha tá đề cập đến cận sự nam mã ca lá cư sĩ mã ca lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày bắt quan trai một ngày kia sau khi xuất pháp đang trên đường trở về nhà cư sĩ má ca lá gặp một bị vu oan là cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dầu Mã Ha Ca Lá hoàn toàn vô tội, chết bất chết bất xứng trong kiếp này, nhưng tại lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ, từng lập mưu hãm hại người. Nhân dịp đó Đức Phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình. Dạ, con đã đọc xong. xin đọc tiếp câu 162 ạ. Dạ, cảm ơn cô Nhi Pháp. Yes. Yasa akchata dusi yang ma lu wa sa la vi mô la vi vô ta tang ca rô ti sô ta tha ta năng yat tha năng ichati diso phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước bản dịch của hòa thích minh châu đã dạ, con xin phép đọc ờ, bài số một hai kể pháp cũ này đức thế tôn thuyết khi an ngự tại quế lú quá ná gần thành ra trá gà há đề cập đến tỳ khưu đê quá đát tá trong một lần hội họp tại giảng đường mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của tỳ khưu đê quá đát tá như làm việc vì quyền lợi làm cho mê muội tỷ khưu đê quá đã tá đã xúi dục vua a á cha tá xá tú phải giết vua cha nhiều lần gây bất lợi đến Đức Phật và tăng chúng. Nghe vậy, Đức Phật đã giảng dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các nghiệp ác và phải chịu khổ đau dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình. Khi giới hạnh suy đồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính xa lá Dạ, hết ạ. Con đã đọc bài xong, con xin phép được uh, xuống mic mời một vị khác ạ. Dạ, cảm ơn cô Như Pháp, cảm ơn cô Dặn Đông ạ. Dạ, Nam Mô Bút Tha, Giá Nam Mô Tham Ma, Giá Nam Mô Sangha, Giá. Con kính lệnh lạy Đức Phật, con kính anh lễ đức phật con kính anh lễ giáo pháp con kính anh lễ đức tăng con kính anh lễ đại đức tịnh đạt đại đức tuệ đức phụng chư tôn đức kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong rung con xin đọc ôn câu pháp cú số 161 kệ pháp cú kệ pháp cú 161 này đức thế tôn thuyết khi an ngự tại chê tá quá ná quý ha rá đề cập đến cận sự nam má ha ca lá cư sĩ má ha ca lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai một ngày kia sau khi suốt đêm thính pháp đang trên đường trở về nhà cư sĩ má ha ca lá gặp một tai nạn bị vu quan là tón cướp rồi tổng dân đọc lộn rồi dạ con xin đọc lại con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 161 Na quá cá tăng ba băng Atana chăng á tá xăm phá quăng á tí măng phá tí num mê thăng quá chí răng quá má má dằng má nên át ta nà quá cá tăng pa tăng át tá chăng át tá sầm phá quăng a tí măng thá tí đum mê khăn quá chí răng quá má má dân má niên điều ác mình tự làm tự mình sanh tự mình tạo nghiền ác kẻ ngu si như kim cương ngọc báo điều ác mình tự làm mình tự mình sanh mình tạo nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo bản dịch hòa thượng minh châu con xin đọc câu kệ 161 đức thế tôn thuyết khi an ngự tại chê tá quá ná quý ha rá đề cập đến cận sự nam má ha ca lá cư sĩ má ha ca lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai một ngày kia sau khi suốt đêm thính pháp đang trên đường trở về nhà cư sĩ maha ca lá gặp một tai nạn bị vu quan là tóm cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết khi nghe thuật lại câu chuyện đức phật giải thích rằng mặc dù Maha Ca Lá hoàn toàn vô tội chết bất xứng trong kiếp này nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ từng lập mưu hãm hại người nhân dịp đó đức phật dạy rằng mọi người phải lãnh lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình và hết câu 161 con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 162 Giác xá át can ta đúc si si văn mà lũ hoa xà lá mỹ vót tá tăng cá rô tí xô tá thác ta năng giá thà năng ít chá tí đi xô giác xá ác cam tá đúc si dân ma lũ xa ma lũ hoa xa lá mỹ quốc tá tăng cá rô tí sô tá tháp tà năng giá thà năng ít chá tí đi sô phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước bản dịch của hòa thượng minh châu kệ ngôn câu pháp cú số 162 đức thế tôn thuyết khi an ngự tại quê lú quá ná gần thành ra chá gá há đề cập đến tỳ khu đề quá đắc tá trong một lần hội họp tại giảng đường mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của tỳ khu đê quá đát tá như là việc vì quyền lợi làm cho mê muội tỳ khu đê quá đá tá đã suối dục vua a cha tá sát tú phải giết vua cha nhiều lần gây bất lợi đến đức phật và tăng chúng nghe vậy đức phật đã giảng về dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp và phải chịu khổ lâu khổ đau lâu dài người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình khi giới hạnh suy đồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây xa lá và hết và dạ, mến mời bàn tay của nhân phạm Dạ sa thú cô Cẩm Vân ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Con xin ôn bài câu pháp cú 161. Atta na wa kat tang pa pang atta chằng atta sầm phá hoàng áp phi mằng thá tị đùm mề thầm quá chị rằng quá mã mã rằng mã ninh điều ác tự mình làm tự mình sanh mình tạo nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu bản dịch của hòa thượng thích minh châu dạ con xin đọc thiên sự câu pháp cú 161 Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chetavana, Quý hà Hara, đề cập đến cận sự nam Mã Hakala, cư sĩ ca Mahakala rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai. Một ngày kia, sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà, cư sĩ ca Mahakala gặp một tai nạn bị vu oan là toán cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết. Khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dầu Mahakala hoàn toàn vô tội, chết bất xứng trong kiếp này, nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ, từng lập mưu hãm hại người. Nhân dịp đó, Đức Phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 162 ạ. Yassa Akchan Tát Đút Maluwa Salami Wota Tằng Caro Tị Sô Tát Thá Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây Gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Con xin đọc duyên sự câu 162 Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi ăn ngự Wiwana gần thành Rachagaha đề cập đến từ khưu Dewadatta trong một lần hội họp tại giảng đường. Mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của từ khưu Dewadatta như là việc vì quyền lợi làm cho mê muội tỳ khưu Dewadatta đã xúi dục vua Achatasattu phải giết vua cha nhiều lần gây bất lợi đến Đức Phật và tăng chúng. Nghe vậy, Đức Phật đã giảng dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng tạo các ác nghiệp và phải chịu khổ đau lâu dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình. Khi giới hạnh suy đồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính. xa lá. Hết ạ. Dạ con đã ôn bài xong ạ. Con xin con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Con cảm ơn đại tràng ạ. Nắp mô bút tha giác, nắp mô tham ma giác, nắp mô Sang kha giác. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài Câu pháp cú số 161. Attana wakatang pa pang atta chang atta sam pha wang afi man thati tum me thang wachi rang wasma ma yang Manin At tat na wakat tăng ba băng, át ta chang át ta sam phát quang Áp phi man thát ti đùm mê thăng Quá chi răng Quá mắt mắt dăng Mát nin Điều ác mình tự làm Tự mình sanh mình tạo Hiền ná kẻ ngu si Như kim cương ngọc báo Của Hòa Thượng Thích Minh Châu na wa Antanawa tatang papang Anta chân anta sampawang Abhimantha ti đứng me thăng Và chỉ răng quán mà ma dân ma niệm Antanawa katang papang Anta chân anta wang am phi man tha ti đừng mê tăng và chỉ răng quan mà ma dân ma nín Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn Thúy khi an ngự tại Chetavana, Quy Hà Rá đề cập đến cận sự nam Maha Ca Lá. Cư sĩ Maha Ca Lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai. Một ngày kia, sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà, cư sĩ Maha Cà Lá gặp một tai nạn, bị vu oan là toán cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết. Khi nghe thực lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dầu Maha Ca Lá hoàn toàn vô tội, chết bất xứng trong kiếp này nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ từng lập mưu hãm hại người. Nhân dịp đó, Đức Phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình. câu Pháp Cú số 162, Yassa Achanta Dusiyu Yang Maluwa Salamik Vontha Tăng các rô thị số tát tát hát tà năng yá thà năng ít chát tí tí số yan sa át chan tát tu siêu yang mà lụ hòa xà lạ mịn quân ta tăng các rô thị số tát thắt tà năng yá thà năng in chát tí tí số phá giới quả trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yan sa chan ta đun siêu yang mà lưu qua xa la min vốn ta tăng cà rô ti su ta thanh ta năng yan tha năng in cha ti ti su yan sa a chan ta đun siêu yang ma malu wasa la min wan ta tăng karon ti su tan than ta năng ya dạ, ya dạ than năng in cha ti ti su kệ pháp cú này đức thế tôn thiết khi an ngự tại quê lú quá ná gần thành ra chá gã há đề cập đến tỳ khu đề quá đáp tá trong một lần hội họp tại dặn đường mọi người đang nói đến bản tánh xấu của tỳ khu tá như là việc vì, vì quyền lợi làm cho mê muội tỳ khu tá đã xúi dục vua cha sát Achatasattu phải giết vua cha, nhiều lần gây bất lợi đến Đức Phật và tăng chúng. Nghe vậy, Đức Phật đã giảng dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp và phải chịu khổ đau lâu dài.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 à Nguyên Tịnh vào rồi mời Nguyên Tịnh cầm mít ngang dạ nam mô bích tha giá dạ đạo tràng có nghe được không thành dạ con chắc bàn thoát của con mới bây giờ con vô trong con mở cái cái lo ra mới nghe được dạ con kính trang đặt tràng nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang tha giá con thành kính đảnh đệ chư tôn đức tăng con thành kính đảnh đệ đại đức tịnh đệ con thành kính đảnh đệ đại đức tuệ đức con kính đệ quý bà quý cô tu nữ con à, kính đệ cô tương nữ như pháp con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân cô rạng đồng sức tì nà à, kính tri ân quý đạo hữu cho chưa biết âm thanh rõ và dạ con xin phép đọc câu Phật ngôn 161 át ta nè quắc cách tăng ba bằng át ta chẳng át ta sầm phát quăng Abhiman tatit mê thang quá chí rằng quá samama dằn mát ninh. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo. Nghiền nát kẻ ngu si như kim cương, ngọc báo của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Atana qua ca tăng ba bằng ata chăng atta sampa quang api man Abhimantha ti đớm mê thăng Quả chi răng quá ma ma dàng ma nhìn kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngợi tại chê tá quá ná Quý hà ra đề cập đến cận sự nam Mahakala. Cư sĩ Mahakala rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp. Trong các ngày thọ bát quan trai, một ngày kia sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà cư sĩ Mahakala gặp một tai nạn bị vu oan là toán cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng, mặc dầu Mahaka hoàn toàn vô tội, chết bất xứng trong kiếp này, nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ. Từng lập mưu hãm hại người, nhân dịp đó Đức Phật dạy rằng, mỗi người phải lánh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình Dạ con xin đọc câu Phật cầu 162 giá sát ách chàng ta đúc xì dàng mù lá quà xà lá mi vốt ta tầng ca rô tí sơ ta thát tà năng giá thà năng ít chá tí đi sù phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, rồi thấy con kẻ. Yasa achan ta được si dần mà lưu qua xa la mi phụ ta tầng Karoti so tha tat tha năng Gia tha năng ít cha ti đi so Kề pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết ngự Thuyết khi an ngự tại quê đúng quá nát Cần thành ra chát gá há Đề cập đến tiệc khu đê quá đát tá Trong một lần hội họp tại giảng đường mọi người đang nói đến vạn tánh xấu ác vạn tánh ác xấu của tỳ khu đê quá đáp tá như là việc vì quyền lợi làm cho mê muội tỳ khu đê quá đát tá đã xúi dục vua á cha đã sát tú phải giết vua cha nhiều lần gây bất lợi đến đức phật và tăng chúng Nghe vậy, Đức Phật đã giảng dạy về căn nguyên của các tội lỗi, khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp và phải chịu khổ đau lâu dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình. Khi giới hạnh suy rồi sẽ tự phá hại mình, như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính xa lá. Xa thứ, xa thứ, xa thứ. Yeah. Dạ và vâng, câu Phật ngôn rất là tuyệt vời à, dạ, con kính truyền đạo tràng và dạ, con à, kính à, dân mít đến đạo tràng và dạ, con kính thành cô như pháp nha. nam mô bích tha dạ Dạ, yeah, xa thú, xa thú, kính cảm ơn cô Nguyên Tịnh nam mô bụt tha giá dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng dạ cảm ơn cô Hoan việt trang như pháp biết được tín hiệu cảm ơn cô nguyên tình dạ bây giờ còn vị nào không dạ cô cô hạnh kiểm có có thể à, cầm mic không cô dạ cảm ơn tina dạ cô hạnh kiểm đâu rồi còn trong room không xa dạ, xa thú mời cô nghe Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo nhà dạ, con kính định lễ ơn Đức Phật Con kính định lễ ơn Đức Pháp Con kính định lễ ơn Đức Tăng Dạ con kính định lễ quý sư Con kính định lễ quý cô tu nữ Dạ con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng Dạ con xin đọc bài dạ, dạ. Ờ, cảm ơn cô như pháp em ờ, xin đọc câu kinh pháp cú số 161 áp ta nà quá ca tặng bà bằng áp ta chẳng áp ta sầm pháp hoàng áp huyết màn tha ti đùm mì thằng quá chị đằng quát ma mạ dằng mạ nình điều điều ác tự mình làm tự mình sanh mình tạo nghiền nát cạn oxy như cương ngọc báo dạ con xin kệ atanao antanawa cả tăng ba bằng atta sang atta sam ba bằng afin afiman tha tê đâm mê thằng và chi răng quát mà mà dân mà mình điều án tự mình làm tự mình sanh mình tạo những ác kẻ ngu si như kim cương ngọc báo bản dịch của hòa thượng thích minh châu kệ pháp cú này đức thế tôn thuyết khi an ngự tại chư tá quát nái núi hà đó đề cập đến tận sự nam maha ca lá cư sĩ maha ca lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai một ngày kia sau khi suốt đêm thính pháp đang trên đường trở về nhà cư sĩ mahakara gặp một tai nạn bị vô quan là toán cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết khi nghe thuật lại câu chuyện đức phật giải thích rằng mặc dầu mahakara hoàn toàn vô tội chết bất xứng trong kiếp này nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ từng lập mưu hãm hại người nhân dịp đó đức phật dạy rằng mọi người phải lãnh thấy phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình dạ. hết câu hết câu 164 và dạ, con đọc tiếp câu 162 giác sắc ác chàng tát đút chiều dần mà lú hòa xà lát mí quốc tát tặng ca rồ tí sồ tát ca rồ tí sồ tát thắt tà nằng giác thà nằng ít cha ti đi sồ phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước là bản dịch của hòa thượng thích minh châu dặn dạ, xa a chan và đột chiều dặn xa a chan và đột chiều rằng mà lô qua xa là mỹ vọt ta tặng đa rô ti sơ ta thật ta năng và dạ, tha năng ít cha ti đi sô kệ pháp cú này đức thế tôn thuyết khi an ngự tại về lú quan á gần thành ra chắc giá há đề cập đến tỳ khu đê quá đát tá trong một lần hội họp dạng tại giảng đường mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của tỳ khu đê quá đát tá như là việc vì quyền lợi làm cho mê muội tỳ khu đê quá đát tá đã xúi dục vua achatas tas a cha ta su a cha ta sát tú phải quyết phải giết vua cha nhiều lần gây bất lợi đến đức phật và tăng chúng nghe vậy đức phật đã giảng dạy về căn duyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp và phải chịu khổ đau lâu dài người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình khi giới hạnh suy đồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính xa lá dạ hết dạ con đọc xong rồi dạ con xin trả dạ, mít lại cho đạo tràng ạ dạ con xin cảm ơn đạo tràng xa thú xa thú kính cảm ơn cô hành kiểm và dạ, cảm ơn cô rạng đông cho như pháp biết được tín hiệu như pháp kính lễ cô cô nữ tệ duyên về vào đạo tràng và dạ, cô cô nữ tệ duyên có nghe được âm thanh như pháp không và dạ, cảm ơn nhân nguyễn và cô tệ duyên có nghe được âm thanh của như pháp không ạ à? nếu cô nghe được cô cho xin một tín hiệu ạ à. như là cô tệ duyên chưa nghe được rồi dạ cảm ơn thị na nãy giờ thấy quan thanh chạy ra chạy vào nên dạ à, nên chắc là quan thanh đường nét yếu rồi không cầm mít được rồi nhà dạ, cô tự duyên chắc cũng không nghe được luôn nhà dạ, vậy thì như pháp xin ông bài ạ à. Nam bút Tha dạ dạ con xin sám hối với đạo tràng nhà con bị rất mít ạ cảm ơn Nhung Phạm cảm ơn Nhung Phạm cho Như Pháp biết được tín hiệu cảm ơn cô Trang Đông cho bài học dạ con xin được ôn bài câu pháp quốc kinh số 161 át thanh na quá các tăng ba bằng át ta chẳng át ta sầm phá quăng áp phi màn thắt đùm mề thằng quá chi rằng quát was ma Manin at tana watatang ba bang at ta at ta chẳng at ta sam pa wang apiman thati đùm mề thằng quát chi rằng quát mama yang ma mamin điều ác mình mình tự làm tự mình sanh mình tạo nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc bảo và đây là chuyển ngữ của ngài hòa thượng minh châu và dạ, con xin được kể cảm ơn tina atta na qua ca tặng ba băng atta chăng at ta sẩm ba quăng a phi man tha tỳ đậm mê thăng quát chi răng quát mà ma giang ma ninh Atta năng qua ca tặng ba băng Atta chăng an ตาสัมภาวังอาภิมันธาติดมเมทังวะจิรังวาดมามายังมานิง con xin được đọc chuyên sự câu 161 kệ pháp cứu này Đức Thế Tôn thuyết khi ăn ngự tại Chê Tawana Quý Hà Rá đề cập đến cận sự nam Maha Ca Lá cư sĩ Maha Ca Lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bắt quan trai một ngày kia sau khi suốt đêm thính pháp đang trên đường trở về nhà cư sĩ Maha Cà Lá gặp một tai nạn bị vua an là toán cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết khi nghe thuật lại câu chuyện đức phật giải thích rằng mặc dầu mahaka là hoàn toàn vô tội chết bất xứng trong kiếp này nhưng tại lại tương xứng với nghiệp đã tạo trong quá khứ từng lập mưu hãm hại người nhân dịp đó Nhân dịp đó, Đức Phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình. Dạ duyên cực sự 161 đã hết. Dạ con xin đọc uh, 162. Gia sa achan ta đuốt xê là yang mà lu hòa sa đa mi ta tăng ca rờ ti sờ ta thát tà năng giá thà năng ích chati diso yasa achan cách đúc si là dân mà lưu hòa xà la mi pot ta tăng ca rồ ti sờ ta ta tha tà năng giác hà năng ít cha ti đi sờ người phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước Hoa giới quá trầm trọng Như dây leo bám cây Gieo hại cho tự thân Như kẻ thù mong ước Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu và dạ, con xin được kệ và xã áp chanh tà đùa si la Si la văn Ma lô qua xa là mi vô ta tăng cà rô ti sơ tà thạc ta năng giả tha năng ích chà tiết đi sô giả sa a chăng tà đua sê la giăng ba lô qua sa lạc mi vô ta tăng cà rô ti sô tà thạch ta năng dạ tha năng ích chà ti đi sâu con xin phép được đọc nguyên sự một trăm một trăm sáu mươi hai kệ pháp cú này được Thế Tôn thuyết khi an ngự tại quê á gần thành ra Rachagaha đề cập đến tỳ khu Đê qua Đát Tá trong một lần hội họp tại giảng đường, mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của tỳ khu đê quả của đắc tá như là việc vì quyền lợi làm cho mê mùi tỳ khu đê qua đắc tá đã xúi dục vua a acha ta, ta sắp tú phải giết vua cha nhiều lần gây bất lợi đến đức phật và tăng chúng nghe về đức phật đã giảng dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp và chịu khổ đau lâu dài người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình khi giới hạnh suy đồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính sa la dạ yeah sau viên sự 162 đã hết Nam mô bích hai giá gạo dạ, trong đầu tràng còn vị nào có muốn ôn bài hay không? Cho như, à cô Tuệ Duyên bây giờ đã nghe được chưa? Có thể ôn bài được không cô? Dạ xa thú, dạ kính mời cô Con thành kính lãnh lễ tri ân tri tôn đức như pháp kính cảm ơn đạo tràng Dạ kính mời cô dạ sa thú cảm ơn bác nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tịnh đạt đại đức tuệ đức hôm nay không thấy ờ, ờ, cô tôi và kính chào quý thiền nam tín nữ và dạ cảm ơn cô như pháp và dạ, bây giờ cái à, kinh pháp sách sách là là quá quá ba ác chẳng sam thát tí đùng hằng dằng mắt hình a ta na tăng ba a ta cha a ta sam pa quang tim mang quang tự mình sanh mình nghiền kẻ ngu si như kim cương ngọc báo nhung phạm không nghe à, vậy đạo tràng có ai nghe <laughs> đạo tràng xin lỗi đạo tràng dạ cảm ơn dạ, dạ cảm ơn à, chị bót bài kệ pháp cú kệ pháp cú này đức thế tôn thiết khi đang ngự tại Mahakala. Mahakala rất chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai. Một ngày kia, sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà, Mahakala gặp một tai nạn bị vu oan toán cướp đang bị truy đuổi nên bị dạ chuyện ca lá hoàng bất xứng trong cái này nhưng lại tương xứng với nghiệp đã tạo trong quá Đức Phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm của chính mình hết số 161 để còn câu nữa không dạ cảm ơn bắt đầu kệ kinh số 100 si dần mà lu hòa xà lami quốc các mặt các đồ giá thà năng ít chát tí đi sổ giá sa a ta đu xin mà lu qua ta mua ta tăng ca đi ta tha ta năng và tha đi đi sô phá quá trầm trọng như tấm cây gieo cho tự thân như kẻ thù mong ước phổ thơ hòa thượng thích minh châu duyên sự kề pháp cứu này đức Thế Tôn thiết khi ra Chagaha đến khu Tá trong một lần hội họp được mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của tỳ khu đê quá tá như là vì quyền lợi làm cho mê muội tỳ khu đê acha tác tú phải giết nhiều lần gây bất lợi và nghe vậy phật căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp đau lâu dài người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ tình hạnh suy đồi hại mình như những dây lê chặt và làm khô héo thân cây chính salad dạ, cảm ơn à, chị đàn ông à, gửi mít lại ờ, cô như khoa dạ đã thấy tín hiệu Dạ sa thủ sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên Dạ nhưng tiếng cô cũng không được tốt lắm Nghe cũng bị đứt đoạn nên à, Nhưng mà cô đã cố gắng nên ông bài rất là sa thú Dạ con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu Cảm ơn cô sẵn đông cho biết được tín hiệu nắp mô bích hai dạ Dạ con thấy đồng hồ còn có 10 phút thôi Dạ con ờ, như pháp À, xin cảm ơn cô Tu Nữ về trợ viên cô Nguyên Tịnh Thi Na Nhung tạm cô Cẩm Vân, cô Rạng Đông và cô Pháp Nguồn Lào Cai, cô Hạnh Kiểm đã hoan hỷ lên ông bài câu pháp ông bài ngày hôm nay ông đặt quyết tình rất là hoan hỷ nhiều bằng tay tội nghiệp quan thanh thôi nhưng mà giờ quan thanh có thể cầm mic không alo quan thanh có nghe được âm thanh như pháp không có thể cầm mic không nếu không là bây giờ cầm mic được không chứ ông này như pháp khóa sổ à nha rồi giờ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 ma ma rằng ma ninh điều ác tự mình làm tự mình sát tự mình sanh mình tạo nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu à, con xin đọc uh, kệ pháp cú 161 kệ pháp cú này Đức Phật Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại chê tá quá ná quý ha rá đề cập đến cận sự nam má ha ca lá cư sĩ má ha ca lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai một ngày kia sau khi suốt đêm thỉnh Thính Pháp đang trên đường trở về cư sĩ Má Ha Cà Lá gặp một tai nạn bị vu oan là toán cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết. Khi nghe thuật lại câu chuyện Đức Phật giải thích rằng mặc dầu Má Ha Ca Lá hoàn toàn vô tội, chết bất xứng trong kiếp này nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ, từng lập mưu hãm hại người. Nhân dịp đó, Đức Phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình. Dạ hết ạ. Dạ con cảm ơn cô Dạng Đông đã bóp phần duyên sự ạ. À, dạ, dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh còn câu 162. Giáp Sa Át chát sát sa át chan tát đút si lăng mà lu qua sa lu huy thốt ta măng Ủa, chết rồi. Dạ nghe được chưa Dạ con bị rớt mít. Giáp Sa Át Cha Tut Đút Si Lý Rang Ma Lu Hoa Sa Lam Cốt ta lằng ca rồ ti sô tát tha tà nàng ra thà nàng ích cha ti đi sô phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước đấy bản dịch hòa thượng thích minh châu kệ con xin đọc uh, ờ, dân sự của 162. Kể pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại quê Lú Quá Ná, gần thành ra Trá Gá Há đề cập đến tỳ khiu đê quá đát tá. Trong một lần hội họp tại giảng đường, mọi người đang nói đến bàn tánh ác xấu của tỳ khiu đê quá đát tá như là việc vì quyền lợi làm cho mê muội tỳ khiu Đê Đát Tá Quá Đát Tá đã xúi dục vua Á Cha Tá Xá Tú phải giết vua cha nhiều lần gây bất lợi đến Đức Phật và tăng chúng. Nghe vậy Đức Phật đã giảng dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các nghiệp và phải chịu khổ đau lâu dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình. Khi giới hạnh suy đồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm cô héo thân cây chính xa lá xa la hết ạ dạ con cảm ơn cô dạng đông và cô tu nữ như pháp đã bót bài cho con dạ Dạ, xà thủ xà thủ kính cảm ơn Văn Thanh rất là nhiều. Mặc dù đường truyền không tốt nhưng cũng cố gắng giao trả bài. Dạ Nam Mô Bích Thai giá Dạ bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng Thành kính đảnh lễ cung thịnh Đại Đức Tình đạo Từ bi trở lời để uh, kết thúc buổi học ngày hôm nay ạ à. Dạ con kính nhân Bích Đến Sư Nam Mô Bích Thai giá Dạ, sa thú, sa thú lành thai um, hôm nay quý vị ôn bài rất là nhiệt tình nhiều vị đã à, biết cách cũng như là cố gắng để mà à, cầm được à, mic ôn bài cùng với à, tất cả mọi người điều đó là thật sự là rất là quan hỷ bởi vì à, quý vị à, à, cùng ôn bài như vậy đó sẽ tạo lên một cái động lực cho mọi người à, cùng cùng nhau để mà học pháp và cái động lực để mà tiếp tục à, duy trì cái diễn đàn pháp phú kinh cũng như là cái lớp học ôn tập cuối tuần này à, bây giờ chúng ta cũng à, hết cái thời gian à, sinh hoạt rồi thì à, không có gì thay đổi thì à, à, kỳ ôn tập kế tiếp thì chúng ta sẽ ôn tập đến à, hai câu kệ ngôn pháp cú à, số 162 À, liên quan đến à, tiếp tục ngày à, Devadatta 163 liên quan đến à, việc chia rẽ tăng cũng liên quan đến ngày Devadatta đó là hai cái câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta sẽ ôn tập trong kỳ tới dạ à, chắc có lẽ là tình đàn xin được phép đại diện chư tăng à, phúc chúc phước lành đến toàn thể đạo tràng ngày hôm nay để chúng ta có thể à, kết thúc cái buổi học Hawantu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa bodhanu bhavena sapa dhammanu bhavena sapa sankhanu bhavena sa đa so thi pha hoàn tu te xà thú xà thú và dạ, chúc quý vị được sự an vui tấn hóa xà thú để mời cô cảm vân trở lại về diễn đàn Dạ, sa thú, sa thú lành hùng thai Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và ôn bài ôn tập cuối tuần ngày hôm nay và chúng con kính tri ân chư đài đức tăng kính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 cha te Sappe pi dukha sa tu sang yang tha tu chi răng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga la sang cô hồ tu sa mắc vô va a tha ya cha hi ta ya cha âm he ra kham tu sắc thẩm mô sắp bê pi thẩm ma cha ri nô vút thuyền sam pha pu ni ya ma thẩm ma ri ya pa we đi tên và dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính cảm ơn quý phật tử đã quân tập vào rung nghe kính mời quý phật tử ngày mai vào lúc 17 giờ 30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp kính chào tạm biệt cảm dân xin xuống